Xin chào anh em Thì đến cái video quảng cáo này Bên công ty của tôi giới thiệu với anh em bộ môn bài lá bịp Thừa thiếu một lá bài, ảo thuật bài Để anh em đi chơi Không cần tay nghề anh em nhá nhiều Có thầy thợ con bạc già đánh bài lá biết bịp Là thầy là thợ mình không nói Nhưng mình là người mới chơi vào đồ của bạc Mới va vào bộ môn gọi là bài lá bịp Xâm phẩm liêng ba cây hay là binh sập sám mình Ấn Độ Ví dụ như cái bộ môn mình đam mê Thì là mình đi chơi Mình không có đòn ngón gì là mình sẽ dẫn đến trường hợp là mình thua tha anh em nhá mà để có cái công cụ hỗ trợ anh em đi chơi thì tôi giới thiệu với anh em bộ môn đó là bài lá bịp thừa thiếu một lá bài thì đầu tiên đó là cái ví đổi bài anh em nhá thì cái ví này dùng bình thường đấy nghe à, dùng là bình thường luôn đấy thì anh em đúc tiền này đúc chứng minh thư này đổi bài siêu nhanh siêu tốc độ anh em nào tín đồ bộ môn bài đá bịp không xa lạ thì cái ví đổi bài cả anh em nhá những cái ví của năm nay là đổi rất là nhanh rất là tốc độ luôn anh em nhìn tốc độ đổi này đấy để anh em đi chơi rất là hiệu quả anh em nhá đấy và thiết bị thứ hai đó là cái điện thoại đổi bài anh em nhá cái điện thoại này ạ là điện thoại iPhone Samsung Oppo thì tôi đều có đây là cái con iPhone 7 rất là đời mới anh em này đổi rất là nhanh luôn thì anh em đi chơi ạ đổi rất là thoải mái anh em này mình đánh làm sao mình lựa những cái tiếng nào nó hợp lý thì mình đổi rất là dễ chơi thôi anh em này anh em sạc đời một hôm là anh em chơi cả tuần anh em nhá đấy đổi rất là nhanh này anh em này, đặt vào đặt ra này anh em này đấy rất là dễ chơi thôi cái thiết bị thứ ba đó là cái áo đổi bài anh em nhá anh em đổi lại em nhìn này rất là hiệu quả thì hôm nay làm video tôi không mặc áo làm gì cả đấy nó đỡ vướng thì là tôi đổ à, luôn trực tiếp đây để em nhìn này áo tất các loại áo áo à, có cổ không cổ áo mùa hè mùa đông anh em nhá đây em nhìn này rất là nhanh luôn mình mặc cái áo này vào rất là thời trang rất là đẹp đấy như vậy để đi vào chi tiết thì tôi hướng dẫn anh em vào một cái ván bạc có thực tế ví dụ ở miền bắc là đánh uh, liêng đúng không ví dụ đánh liêng mình thử một cái ván liêng em nhìn nhá em phải uh, lưu điều rằng là bài là bài nào được tất cả các loại bài mình đi đến chơi người ta đang chơi kệ người ta người ta đang chơi chơi trước chơi sau vào nhanh vào sớm quan trọng thì anh em vào anh em chơi ạ thì là anh em cứ sẵn anh em chơi nó không có cái gì khó cả anh em nhá đấy thì không cần luồn bài bài nào em cũng thể đổi được đấy như mình đánh một cái ván liêng đúng không mình chia như thế này đấy để anh em mô tả anh em một cái ván bài thực tế em sẽ đánh như thế nào anh em này bảy nút đấy bảy nút thì không sao thì tôi vụ tôi kệ đi tôi lên một cái ván bài mà nó lên nó anh em lên một cái ván bài thì em tôi lên ván này ví dụ bài này bài tôi là ba nút thì anh em rất là khéo léo anh nhá thì người ta chơi kệ người ta anh em giấu một cái lá bài vào trong anh em này đấy để anh em đi chơi này giấu này rất là dễ này giấu cái cho ra này anh em này giấu vào này em rất là dễ này thì em giấu cái con di vào đúng không em phải nhớ trong này có con di anh em nhá để em biết ờ, đánh một cái bán sau bất kỳ đánh ngẫu nhiên này khi anh em chia đánh mấy cửa quan trọng bài của bài loại bài làm quan trọng là em lên lên cái ván này 5 nút thì anh em kệ này vì có con di này nó không hợp này đây con 10 thôi này anh em này đấy ví dụ như ván này là một nút mà anh em đang biết là trong này anh em đúc con di thì con di anh em khéo léo anh em đổi con hai lấy con di là bài anh em sẽ có chín nút nó rất đơn giản nó không gì khó em này đó anh em nhìn này là anh em đánh liêng em có chín nút là chín quy rô anh em nhá rất là dễ chơi thôi hay em đánh ba cây cũng vậy em đánh ba cây ví dụ như cái ván bài là anh em lên cái ván bảy nút như này đúng không bảy nút như thế này thì anh em khéo léo anh em cầm con chín ra anh em không đổi rất là dễ này anh em như này anh em có làm ba hai rất là chuẩn chỉ luôn đấy thì lên một cái ván bài nào mình cũng có thể đổi được để anh em biết để anh em chơi làm sao chơi như thế nào để anh em ăn được tiền người ta thì đấy mới là cái mấu chốt quan trọng anh em nhá chơi không mà anh em sợ thua anh em không mà anh em thua tha được đấy, bài nào cũng đổi được đấy, ví dụ anh em lên một cái và và ván bài như này 5 nút đúng không đánh ba cây anh em lên 5 nút đánh bốn quân anh em không anh em sợ thua anh em đổi rất là đơn giản thôi em đổi này là anh em có 749 để anh em hiểu về đồ đấy thì cái ví này ạ là ví da rất là đẹp này anh em đúc chứng minh thu đúc tiền rất là ok nhiều ngăn này ví các loại màu này màu lâu màu đen này màu à, ví kẻ hay ví là các loại ví là đều tôi tôi đều có đây em đi nhá kích cỡ to nhỏ hay là ví sách tay ví dài nhà tôi đều cung cấp hết anh em ở đây đổi bài này anh em nhìn này nó rất là nhanh luôn không có tiếng ồn anh em này đặc biệt là không tiếng ồn thì những cái bán nào mình hợp lý thì mình đổi em đi nhá nhiều anh em hỏi tôi câu hỏi rất thiếu tư duy anh em bảo tôi là ví dụ ví dụ đúng không tôi giấu con chín vào đây anh em bảo anh ơi thế tôi giấu anh em giấu chín đây thì bài là thừa chín à không phải thế em ạ 52 lá bài này anh em giấu lá nào là nó thiếu lá đấy anh em nhớ trong này có con gì để anh em nữa anh em đổi đúng không cái ván sau anh em lên một cái ván bất kỳ đúng không dụ anh em đánh ba cây lên một cái ván 5 nút như này thì anh em nhớ trong này con chín thì anh em khéo léo em đổ con chín ra thì để anh em đi chơi là anh em có 9 nút anh em phải chưa đó thì thiếu một lá bài thì anh anh nói thật với anh em là 51 lá mà thiếu một lá thì nó không ai nó kiểm tra bạc là bạc không ai để ý cái vấn đề đấy em nhá thì không phải ván nào mình đổi mình lựa bạc để mình đổi anh em nhá ví là ví da là chất liệu rất là tốt này đấy, cái thiết bị thứ hai đó là cái điện thoại đổi bài tôi hướng dẫn anh em này thì về cái điện thoại ấy, nó chức năng cũng như cái ví anh em đánh em anh em cũng đặt ở đây nó điện thoại iphone samsung oppo của tôi đều có rất là thời thượng này, này. anh em nhiệm vụ nó cũng cơ, cơ bản nó như thế thôi em đổi này anh em đổi rất là nhanh này ví dụ anh em lên một cái ván nó cũng là ngẫu nhiên chúng tôi chia này giống như này đúng không 5 nút này bỏ này anh em để anh em hiểu về đồ ví dụ bài này anh, anh anh em chín nút thì anh em biết đánh liêng anh em trong này có con gì thì anh em khéo léo anh em đổi này đúng không là anh em có thể đổi rất là dễ anh em chơi này đây như này chín nút như này anh em có thể đổi ra con gì là anh em có thể là đĩ để mình hiểu đấy thì ví dụ anh em lên một cái ván bài chín nút như thế này đúng không chín đánh liêng rất là to nhưng mà trong này là tôi nhớ tôi có con chín thì tôi đổi ra là bài tôi có tám chín mười là liêng rất là to anh em nhá đấy thì anh em hiểu rằng cái điện thoại với cái ví nó như nhau thôi chức năng nhiệm vụ của nó đều thừa thiếu là bài đổi là bài hay là áo thì anh em đặc biệt về áo này áo thì tôi là áo phông có cổ không cổ hay áo mùa đông thì tôi rất là nhiều các loại mẫu khác nhau thì làm video thì để đôi ba cái này thôi còn em đi thì tôi nhà tôi đại lý lớn là giá cả rất là phải chăng và đặc biệt này các loại thiết bị đổi bài ạ, là giá cả là rất là bình dân đấy, anh em như nhìn giá là giá bình dân mà đồ là đồ chơi là đồ cao cấp đấy để anh em chơi rất phù hợp với túi tiền của anh em thì áo thì là áo nào cũng có anh em nhá tôi thật anh em áo rất thời trang áo áo đẹp như anh em ngoài shop luôn anh em mua một cái áo là anh em vừa đi ăn cỗ ăn hỏi đi chơi bạn gái xong vẫn đi đánh bạc bình thường mà đổi được đổi được bài anh em nhìn này đấy anh em mặc vào anh em đổi nó rất là nhanh nó không không có gì khó ở đây tôi đổi thực tế em nhìn này em thấy không thừa thiếu một đá bài rất là nhanh không có gì khó cả không có gì phức tạp thì em nhìn nhá bài nào cũng được bài nào anh em có thể đổi được em này bài là bài nào được bài này cũng đổi được mà bài xanh bài đỏ bài nào đổi được em phải như thế này đó chứ nó không phải là bảo là bài đổi là lọ đổi được bài kia không đổi được em nhá đấy nó thiết kế ra là đổi tất cả các loại bài ở Việt Nam bài nước ngoài cũng đổi bình thường không khó gì cả em này đấy thích cho ra thì rút nó ra thôi Đấy, thì ngoài ra tôi cung cấp tất cả dụng cụ thiết bị cò bịp máy đánh bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hay game trên tự động tại bài tay không anh em quan tâm cái sản phẩm nào anh em alo trực tiếp tôi không chín tám bốn ba một thứ tám nhân viên tư vấn 24 trên 24 nhà tôi có ba cơ sở chính bến xe mới đình bến xe giá ba lộ bến xe đông sài gòn anh em gần đâu qua đó lên xem hàng thử hàng thực tế nhân viên đón và tư vấn tận tình cho anh em và đưa ra để anh em bắt xe về anh em nhá mình nên bớt chút thời gian để anh em lên được thử hàng thực tế mắt thấy tai nghe ờ, tay sờ vào bài anh em này thì em này ngoài ra anh em ở xa thì sao tôi gửi xe khách xe ca hoặc xa quá tự gửi bưu điện để anh em cũng có đồ chơi cái đồ này bảo nó sai không sai rất là chuẩn chỉ anh em nhá về bộ môn bài lá bịp anh em đã là chơi về cái đồ này không xa lạ những cái dụng cụ thiết bị thừa thiếu một lá bài đổi một lá bài anh em ạ đấy thì cái đồ đồ đẳng cấp đồ mới anh em nhanh tay alo được không đi chơi xanh chín xanh chín anh em thua tha rất là vất vả mình đầu tư rất là rẻ tiền thôi nhưng mình thu lại hiệu quả cái cái phản ứng rất là tích cực mình thu lại hiệu quả rất là cao anh em để anh em anh em biết là đi chơi luôn luôn mình phải chiến thắng không bao sợ thua tha để có cái đồ chơi chuẩn thì mình phải hỗ trợ mình chơi còn nếu mình có đồ nghề ví dụ đơn giản nhất này ví dụ anh em hiểu cách đơn giản nếu mà khi anh em có đồ có có nghề trong tay đúng không thì anh em có thể chơi rất là dễ nhưng khi anh em không có nghề trong tay thì anh em làm thế nào đúng không thì khi ví dụ anh em có cái nghề trong tay anh em chia bài nó rất là bình thường thôi thì mình cũng có thể lấy được bài theo ý muốn của mình đúng không ví dụ như cái bán này mình đánh liêng mình chia bốn cửa anh em nhìn này mình có thể đánh theo ý mình nha à. mình đánh như thế nào để mình tùy mình đánh anh phải không là mình đánh theo ý được mình đó để mình biết rằng như thế anh em này đấy chia bốn chia năm cửa hay chia như thế nào nếu lấy bài theo ý muốn là tùy anh em đấy thì cảm ơn anh em xem video của tôi anh em hôm nay anh tú bịp để giới thiệu với anh em bộ đồ chơi đẳng cấp anh em nha cái hàng này là một trong những cái hàng tối tân mà đi chơi anh em luôn luôn chiến thắng mà anh em đi chơi cái hàng thật với anh em là chơi luôn luôn là không bao giờ thua ở trên tay tôi đang là cái bát tàng hình không tang không chân sạc thế hệ mới nhất anh em nha bát nhà tôi có tất cả các loại mẫu bát khác nhau à, ví dụ như bát thì anh em có thể loại bát khác nhau và cái loại bát hình này bắt uh, camera này bắt wifi này anh em nhá hay là bắt đít là nhà nhà tôi loại gì cũng có từ giá rẻ đến những cái giá là bát cao cấp anh em nhá tôi khẳng định luôn bát là bát không tang đập ra không tang tích gì kho lửa ok bôi phấn rôm ok anh em nhá đập ra thì tang tích rất là siêu nhỏ luôn này, anh em thấy thợ là không thể phát hiện ra được em nhá đấy khẳng định điều thế rửa ngâm nước sôi là đều ok hết thì để kiểm chứng với tôi sau em đôi ba tiếng bạc em biết cái độ chính xác của cái bát là như nào này anh em sóc xong này đặt xuống này Đấy, soi led trên tivi luôn tiếng này tiếng sấp đôi anh em này chuẩn đét này thì tôi luôn là cái bát ạ thì nó soi tất cả loại chất liệu vị anh đã vị nào có thể soi được anh em phải nhớ điều như thế đấy villa sang năm quân đóm quân chắn quân bài quân thuốc này xong xong đặt xuống này anh em này cái bát thời điểm hiện tại vẫn là sấp đôi anh em này đấy thì anh em nói luôn anh em là chồng quân chồng vị báo hết cái thời điểm bát của cái năm nay ạ, là anh em sóc xong không cần phải xoay bát xoay biết gì anh em nhá sóc xong cứ đặt xuống như này đó anh em soi màn này tiếng này vẫn sắp đôi này anh em này cầu chắn này anh em này chuẩn đét em nhá thì camera nó siêu nhỏ thầy thợ con bạc già không bằng nhìn được tôi gọi là chuyên bán về đồ tôi mới có thể biết được nhá ba đen xôi một góc này anh em này chuẩn đét luôn anh em này không thể sai được anh em nhá đấy đồ đạc thì chuẩn đét đẹp luôn anh em này sấp đôi này anh nhá led như tivi 42 inch luôn đồ đạc chuẩn đét đẹp luôn này không thể có sự sai số này anh em này sóc xong cứ đặt xuống này đấy chuẩn đét này sấp đôi này anh em nhá hàng chuẩn nét đẹp luôn xong anh em một bài tay nữa đánh cái đồ này làm sao anh em thua được anh em vẫn sấp đôi này anh em này mở bát này đấy đẳng cấp luôn xong xong cứ đặt xuống nào nó báo kết quả luôn cho anh em anh em nhá đấy không thể sai được đồ nào đi đồ đấy luôn này đấy, đấy. sóc mạnh sóc nhẹ sóc ngắn sóc dài đều ok hết mà khẳng định luôn pin là cực kỳ trâu luôn anh em nhá ba đen này anh em này chuẩn nét đẹp luôn này không bảo sai được đấy hàng này hàng đẳng cấp luôn anh em nhá thì vừa rồi tôi để gần ờ, hơn cái camera để anh em nhìn đó là cái màn khuếch màn rơi cái màn này nó bắt lên đến bốn năm mét anh em nhá đấy đồ này đồ đỉnh cao không có đồ là đỉnh cao hơn cái đồ này thì cái bát năm nay cái bát thế hệ mới là bát đẳng cấp nhất thì anh em nào mà đã chơi về bát thì không còn xa lạ gì cái bát tàng hình không tang cả nhưng về cái bát để anh em đi chơi thì là anh em luôn luôn anh em là phải một cái bát mới bát đẳng cấp luôn là anh em đi chơi luôn luôn giành chiến thắng anh em nhá cái đồ này là đồ mới nhất anh em biết rồi ngày xưa đánh cái dòng bát đít là anh em đi chơi tôi thật với anh em là cái trọng lượng là nó cái đít nó rất là dày thứ hai rất là nặng mà soi nó đè xì luôn anh em nhá thì nói luôn với anh em là cái đồ để anh em đi chơi ạ mà anh em đi chơi chiến thắng ạ là phải đồ đẳng cấp không bịp luôn là bịp đồ đẳng cấp bát của năm nay anh em này soi xuyên thấu luôn này trong veo vèo vèo bát lào cũng như bát lào anh em nhá mà camera nó thật anh em là thầy thợ là không mà phát hiện ra như tôi là người trên bán đồ tôi phát hiện được ra anh em nhá đấy bát lào cũng như bát lào anh em này đấy trong véo vèo luôn đấy, đồ đồ đẳng cấp rồi anh em này thì khi sóc xong này anh em nhìn này đấy, sóc xong này đấy, cầm trên tay luôn anh em này đấy máy vẫn báo ba đen này anh em này đấy chuẩn đét luôn anh em nhá đấy bát thì bát nào như bát nào luôn soi led như tivi luôn này cầm xong này anh em này vẫn ba đen này anh em này đấy, anh em thấy không chuẩn đét đẹp luôn thì vị nào có thể soi được anh em nhá anh em biết rồi những cái năm trước anh em đi chơi anh em đánh những cái bát bát đít này xong bắt thành bát cạnh là cái trọng lượng nó nó thành nó dày hơn đít thì nó dày hơn nó soi đen xì xì anh em nhưng bát của năm nay soi này trong veo vẻo luôn này đặc biệt là tôi thật với em là nó có rất nhiều cái chức năng ưu việt đầu tiên là chống nước anh em ăn cơm rửa bát anh em nhá phơi khô vẫn đánh bình thường để vào giá bát đánh bình thường này thứ hai là thử nước sôi đều ok không bật chết mắt tại vì sao tại vì đẳng nó đẳng cấp ở chỗ nào nhà tôi đã tráng một cái lớp men sứ này men sứ bên nhật bản anh em nhá là nó, nó khi tráng vào nó giấu mắt camera luôn là thời thợ không phát hiện ra được tôi là người bán đồ tôi có thể phát hiện ra anh em này đây này khi tôi cầm trên tay anh em anh em nhìn này đặt phát này đây cầm trên tay này. nó soi luôn cả mặt tôi anh em nhá đồ này đồ đẳng cấp luôn anh em này đấy, sóc sóc mở mở cam phát là có thể soi led này đẹp luôn đó anh em nhỉ đồ đẳng cấp luôn này đấy anh em thấy không soi luôn cả mặt tôi luôn đó cái camera này thì nó là cái loại này là đồ đẳng cấp thì em nhá về cái bát đó thì anh em mua hàng em phải hiểu có rất nhiều loại bát đầu tiên loại thứ nhất đó là cái loại bát camera tàng hình không tang không chân sạc là cái bát tôi đang kiểm chứng cho anh em anh em nhá đấy thì khi sóc xong đặt xuống là camera nó sẽ mở ra tự động mở ra được cái bát tự động bát thứ hai đó là cái bát wifi thì cái bát wifi là nó vẫn là bát như thế này thôi nhưng nó sẽ kết nối về cái điện thoại của anh em đang dùng điện thoại smartphone anh em đang dùng là nó sẽ hiển thị rất là to lên cho anh em anh em nhá bát thứ ba là cái loại bát khiển thì bát khiển ạ nó có một cái đè mót điều khiển để anh em bấm anh em nhá thì cái đè mót đấy ạ là anh em thích ăn thế nào anh em bấm tiếng đấy thì nó sẽ báo về cho anh em cái kết quả anh em nhá đấy và cái loại bát thành bát cạnh bát đít nhà tôi mà không bán cái loại bát này nữa các bát đấy bát giá rẻ nhiều anh em muốn rẻ thì galo tôi thì sẽ có loại bát để anh em giá là tôi đại lý lớn là giá là rất chuẩn chỉ cho anh em thì đi kèm với cái bát tàng hình không ta không chân sạc tôi khẳng định luôn bát này thử phấn rôm là không bầu mù mắt thì ngày xưa anh em sạc là phải sạc đít sạc cắm đít cắm thành nhưng mà thật với anh em ở thời điểm hiện tại của năm nay này khi chưa sạc thì nó là xanh nhưng khi em đặt vào này đấy nó là đỏ em nhá kể cả bát làm thế thôi mở ra này thì đặt vào này cái bát này tôi sạc đầy rồi này đặt vào là nó sẽ chuyển sang đỏ luôn anh em nhá đấy thì sạc là sạc bệ từ bệ từ là anh em biết rồi sạc 3 phút một tiếng rồi là đầy cái ưu việt của nó nữa là cái gì là tôi thật với anh em ạ là cái bát này anh em chỉ sạc một tiếng là đầy mà anh em đã chơi ạ là anh em chơi chơi đến thật với anh em là chơi đến tầm 5 6 tiếng là ok mà để qua đêm là không bao xả pin anh em nhá để khẳng định với em một điều thế là cái đồ đẳng cấp này đấy này khi sạc xong này khi sạc này nó đỏ anh em nhá đấy là bát đang sạc còn khi ờ, bắt đầu chơi là anh em đi chơi thật với anh em đập ra không một tăng tích gì cả tôi khẳng định điều đồ đồ đẳng cấp rồi thì đi kèm với cái bát tàng hình thì không thể thiếu những cái màn soi thì màn soi nhà tôi là tất các loại màn anh em nhá màn 63 này hay màn 1280 này hay là cái màn cái, hai cái loại màn này ạ là nó bắt được khoảng 20 mét từ tầng 1 tầng 2 tầng 3 người kỹ thuật soi rất là ok anh em nhá xuyên tường hết đấy thì nếu anh em muốn chơi rừng chơi núi chơi cái màn khuếch thì anh em cầm giúp tôi cái màn khuếch này đi cái màn khuếch này nó bắt ừ. bốn năm mươi mét luôn anh em này đấy cả màn này màn sạc màn tự động này nó to gấp đôi gấp ba luôn giá thành thì nó vẫn như nhau cả anh em nhá để anh em biết về cái loại màn này anh em chơi làm sao cả màn thì chắc chắn là chơi pin tiểu rồi anh em nhá chơi pin tiểu thì anh em không phải lo nghĩ điều gì rồi đây mà à màn này là chơi là chơi pin xài nha anh em cầm tôi hai quả pin ai à pin ờ, ờ, pin uh, này là pin Nokia là chơi chuẩn đét luôn anh em nhá đấy màn này rất nhiều loại màn đấy nhá anh em lựa chọn đấy thì chỉ cần một người kỹ thuật bắt ba bốn mươi mét bắt năm mươi mét đều chuẩn nét đẹp luôn đánh như đêm trăng rằm đã đánh bát rồi anh em không mà sợ thua tha anh em nhá thì để kiểm chứng tôi lại sóc anh em đôi ba tiếng bạc nữa để anh em biết là cái bát nó chuẩn chỉ như thế nào anh em này đây để tôi sóc luôn anh em này đấy đồ này là đồ đẳng cấp rồi sóc xong đặt xuống này anh em này đấy thì tôi bấm anh em xem này đấy anh em này đồ không bao anh em sợ thua tha anh em xem như tivi luôn anh em này ba vẫn ba đen này đấy sóc xong đặt xuống này bấm luôn này tiếng này nó là tiếng tứ tứ trắng anh em này à tiếng này tiếng đây, anh em này tôi sóc rồi tôi đang mải nói chuyện với anh em này ba đen này đúng không ba trắng này sóc xong cứ đặt xuống này chuẩn nét luôn anh em nha không thể sai được này sắp đôi dồn góc này anh em này anh em này nó lẻ quân em này đấy tôi lại lấy cái bát này tôi soi cho anh em này bát nào như bát nào led này đèn luôn đấy là xong sắt xong đặt xuống này ba trắng này à ba đen này anh em này không thể sai được anh em nhá đấy. đây là cái bát tự động em này sấp đôi này đồ kiểm chứng cái đồ này anh em nhá thì em lên nhà tôi cứ thử hàng thoải mái anh em nhá kiểm tra hàng thoải mái soi sẽ thoải mái vẫn sấp đôi này đấy đồ đạt chuẩn chỉ chuẩn chỉ luôn đấy, tôi soi lại cái bát này xem nào bát này khả năng là pin là hơi yếu này để anh em sấp đôi này anh em nhá chuẩn nét luôn chồng quân chồng vị vẫn báo hết thì đĩa thì đĩa nào được quân vị nào được anh em nhá đồ là đồ đẳng cấp luôn không có đồ là vượt trội hơn cái đồ này anh em đi chơi cái đồ này luôn luôn em anh em chiến thắng cũng khẳng định luôn bát là bát độc ra không một tăng tích gì cả chơi cái thời lượng pin nó lên đến bảy tám tiếng anh em nha anh em sạc còn hơn một tiếng là sạc đầy sạc sáng bệ từ đấy thử 500 công hút nước sôi siếc đều ok anh em nha anh em nên nên tôi ạ nhân viên đón và tư vấn miễn phí tận tình cho anh em thì ngoài cái bát tàng hình loại bát camera ra tôi cung cấp tất cả dụng cụ cờ bạc bìm sau đi việc tất cả các đồ dòng cảm ứng này dòng quét ngang dòng bệ trôn bệ thảm này hay là cái dòng ở dung dịch cảm ứng nhà tôi đều cung cấp hết đồ gì nhà tôi cũng có máy đánh bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hack game trên loại động để bài tay không nhà tôi đã đi đầu ngành đã có 15 năm kinh nghiệm thế giới ngầm rồi anh em nhá anh em lên trực tiếp đến xem mình bến xe ra ba nội bến xe đông sài gòn để được thử hàng tư vấn miễn phí thì cảm ơn anh em xem video của tôi